Tôi hỏi ông Rõ ràng ông chỉ là một bộ xương Làm sao ông có thể sống và nói chuyện được hả Chính xác ông là cái gì mà ông nói cho tôi biết nhanh Khoan đã Hả? Trước khi trả lời cậu ấy Ông Sương à Ông hãy làm đồng đội của tôi nha